Welcome chùa ốc Ngố Channel Qua qua qua Đây là video có hai nhân vật hoàn toàn trái ngược nhau Một là lời khác của Saigon Head Nhưng không phải do Trevor Harrison Hai là kẻ tiêu diệt các loài của Siren Head Nhưng lại là một loài khác của Saigon Head Nghe hại não không? Thì các bạn hãy giúp kênh ốc sống lại bằng cách để lại một like, một subscribe và nhớ share cho kênh của ốc nha Ốc đã có ghi ở phần mô tả để các bạn biết thời gian nào là của nhân vật nào để các bạn đừng lầm lẫn. Và bây giờ thì intro. Đầu tiên các bạn đã nhớ một nhân vật từng làm mưa làm gió cách đây một năm chưa Đó chính là Siren Head Hôm nay chúng ta sẽ đến với một loài phụ bị biến dị từ Siren Head Trước hết các bạn hãy biết câu chuyện về Wendigo Wendigo là một dạng quái vật mà con người biến thành khi ăn thịt đồng loại của mình. Có rất là nhiều loại Wendigo. Bản chất của nhân vật hôm nay cũng giống như là một Wendigo trong Siren Head, nó được gọi là Mega Mega Megahor là một biến dị đến từ việc Siren Head không kiếm được đồ ăn và ăn luôn cả đồng loại của mình dẫn đến cơ thể của nó bắt đầu lớn lên cái phần bụng ngày càng to ra cơ thể thì mọc thêm nhiều tay chân cuối cùng khi phần lo của nó to lên rất rất nhiều lúc này nó chính thức biến thành Mega Megahor <coughs> Do <coughs> cơ thể của nó quá nặng nề, cái việc mọc thêm tay chân để giúp nó di chuyển được, các bạn có thể thấy nó như là một con nhện ở giai đoạn mới phát triển. Nhưng chế độ ăn của nó là ăn tất cả mọi thứ nó gặp được, kể cả những con đầu lo khác, nên nó phát triển rất là nhanh. Ở giai đoạn sau, thì nó như là một con rết, các bạn tưởng tượng được nó kinh dị tới mức nào. Nhưng rất may mắn, cái điều biến dị này có thể chỉ xảy ra ở giống đực và hiện tại số lượng mega <coughs> rất ít Tiếp theo là một lời phụ có sức mạnh gấp 2 Siren Head, đó là The Mid The Mid có ngoại hình mập mạp hơn so với Siren Head, được bao phủ bởi một lớp thịt và da, có màu đỏ và hơi trong suốt. Có thể thấy phần khung của Mid ở bên trong. Cơ thể của Mid có lẽ bị biến dị do tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời hoặc nó cũng có thể là từng sống trong khu phóng xạ dẫn đến da thịt của nó bị chảy xệ. Phần lo của Midrander có rất là nhiều răng và lúc nào cũng sẽ thấy máu chảy ra từ miệng, không biết đó là máu hay là thấy em nào ngon quá chảy nước miếng mà lem mà lem Nhìn kỹ toàn bộ phần đầu của nó thì màu của phần lo nó tối hẳn so với Siren Head. Phần cổ của Midrander rất là dài nhưng bù lại cái chân thì ngắn ngủn. Cặp tay của Midrander sắp chạm tới mặt đất vì tay của nó lại mọc ở giữa thân. Nhờ ưu thế này, nó có thể bắt các đối tượng dễ dàng mà không cần phải cúi gầm người xuống. Loài này có số lượng cá thể ít hơn Siren Head, nhưng âm thanh của nó phát ra đáng sợ hơn rất là nhiều, to hơn gấp 2 lần và bị méo mó. Với công sức lò như thế, nó không cần phải mèo bắt chuột với mục tiêu của nó, chỉ cần trong phạm vi nhất định thì nó sẽ làm mục tiêu chón bằng âm thanh lò của nó. Các đối tượng lúc này đang bị lạc lối và Midlander chỉ cần chạy lại và bắt thôi. Có thể nói đây là một điểm mạnh nhỉnh hơn so với Siren Head. Midlander đã xuất hiện ở Ghost Town và những cái thành phố chết. Hai loại phụ này thì các bạn thích con nào cho ốc biết nha. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần rep comment. Comment thứ nhất của bạn Nam Phan trung hỏi tôi nha. <laughs> Mặt con Smile Dog nhìn kinh và lờ. Thực chất á, nó chưa kinh đâu các bạn đợi một tí mặt này mới kinh này mặt này mới kinh này thấy không trời mặt nó là bị kinh bằng rồi các bạn có thấy mặt màu xám này không đó mặt con chó đó thế là gan này đó nó chơi với sắp tới à, mình được thì mình sẽ làm ok nhé câu cuối cùng của lê trọng chừng nào anh mới lộ mặt khi nào tôi lấy vợ đi <laughs> tôi sẽ quay đám cưới lại lúc đó không lẽ tự nhiên đi hấu trang lên đám cưới với ông nội đúng không đúng không đúng không rồi rồi sau đó là muốn lấy vợ được á thì kênh nó phải lên và có tiền mới lấy vợ được chứ mọi người nên mọi người nhớ để lại một like và một subscribe và share kênh của mình để mình có đủ tiền lấy vợ và sâu mặt anh em nha bye bye mọi người chúc mọi người buổi tối vui vẻ